thánh thơ từ thiên đình bài số 93 khủng khiếp cuối năm con ơi đại nạn khủng khiếp cận kề hiện đáng tín nhân về phía toàn cầu nhân loại thế giới đã đang chờ ngày lãnh nhận đòn roi từ trên sáng xuống ơn trên hết lòng ngăn cản chiến tranh nhưng mà nhân loại đã không nghe lời thánh thần nổi giận chín chân đã tới không thể cứu nổi bởi vì tấm tham đã cao ngật trời chiến sự châu âu là con diều hấu nuột trưởng thế giới trong một sát na Việt Nam dân ta cũng sẽ hứng chịu những đòn chỉ mạng để dân tỉnh ra thời còn chưa muộn con ơi rồi đây tất cả sẽ nhuộm trong biển máu đào bởi kẻ hung bạo đã mất tấn người chín chắn nguyên tử mở màn cửa tử cho người nhẫn tâm con ơi toàn dân thế giới loài người hãy mau thực tình nhận ra chân tướng việc làm ô môn của những lãnh đạo thế giới toàn cầu đang đã bước vào một điều khủng khiếp là so cố chấp cố vậy tham thắng tham thù muốn làm bá chủ toàn cầu thế giới nên đã hủy hoại cuộc sống con người đi vào ngõ cụt con ơi giờ đây thế cờ đã đờn không thể xoay chuyển bước tiến của nga thế cờ Ukraine như là thế trận không có đường ra thua thì không đặng thắng thì mất miêu và bảy hạt nhân mà Nga đã bày từ nhiều thập kỷ. Con ơi thời gian không chỉ tính bằng ngày tháng nữa chỉ nằm trong chỉ số tích tắc của một sát na xảy ra bất kỳ từ ngay lúc này cho tới cuối năm con ơi thời điểm cho con quay đầu sẽ không còn nữa mong con nghe được những lời trên đây như là lần cuối cho con thực cần mặt trời đang lặn ở vùng phía đông bởi những cơn sông sẽ không bao giờ dứt được nữa rồi mong con kịp thời vứt bỏ mọi thứ của đời vô thường tham đắm sân si chỉ làm cho con mất đi cơ hội được trời cứu vớt vào thời hưởngเงิน mong con một bước quay đầu trở lại thì được rước về nơi của phật tiên đang đón đời con tâm tu thiền là điều ta luôn nhắc nhở các con con nào không chịu nghe những lời vàng thì thôi cũng đành để con bỏ xác ở nơi ma quỷ Con ơi ta thương Tất cả các con Nhưng ta không thể Cứu được hết thảy Những kẻ u mê Không nghe theo lời dạy dỗ của trên Đau lòng lắm thay Đau lòng lắm thay